đêm mai đang ngủ chưa ngồi đây uống với tôi vài ly sai thì cứ sai yêu thì bỏ đi đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cả sống trong khổ đau rồi luôn đấy bài hát hay cái đủ chẳng hiểu đã khó đau đau vì ai khó mất em trong lúc yêu thương nhất vì tình yêu mong manh tay anh quá yêu mềm. người yêu ơi em có biết anh yêu em hơn thế nhiều hơn lời anh vẫn nói để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót anh mà không để em là khi mà anh không hết ly Uống thêm vài ly vì đời chẳng mấy khi vui Nốc thêm vài chai vì anh em chả mấy khi gặp lại Nơi đây đang xoay xoay thế sang đang xoay vòng Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng Đừng trôi mâm vàng em thương tôi trái ngang dẫu cha mẹ gọi tôi chàng đang cay mối tình hầu tôi tiểu thư đại ca nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta chính ta không biết thân phận kiếp phu dám mơ cành hoa ở trong con bơ bơ mơ khi nơi đây với kiến ta là mịt mờ để ta đừng bơ ngơ thân thờ phía xa kia ta còn ai đang đợi chờ là ở trong con bơ bơ mơ khi nơi đây với kiến ta là mịt mờ để ta đừng bơ ngơ thân thờ phía xa kia ta còn ai đang đợi chờ đừng dối em ơi đừng lừa em ơi đừng đàn con tim anh như trò đùa đừng hứa đôi ba lời quậy nhưng nhớ đừng để ai ai ai dối anh ơi toàn là văn thôi một lần đâu thôi em đủ mệt rồi đừng hứa thêm chi lệ ra chân mi đừng để em hóa mơ lại anh có cây bút nhưng không dùng vẽ hoa nếu em có tờ giấy cho anh viết lên vài lời ca 回答。 biệt anh nơi đây một những buồn phiền bước đi và không cần nghĩ gì anh đã phải cố quên đi đau thương người vỡ